Đinh Gia Thọn lại là thiên tử xin chào người dân của ta Nay Đinh Gia Thọn lại là thiên tử quay đồn lết đà Dân phòng địa phủ thăng sát Nhớ like, chia sẻ là đăng ký kênh là ủng hộ kênh Để giúp cho Đinh Gia Thọn là thiên tử sớm nhận quà khen Bỏ ra hai giây ờ, ủng hộ uh, Bỏ ra hai giây ở đăng ký kênh của Đinh Gia Thọn là thiên tử nghe Nếu thấy hay nhớ đăng ký kênh Like, chia sẻ là đăng ký kênh nha hôm ấy kìa mình chơi cái game, con game dân ờ, phòng địa phủ này mới có phá đảo được không hy vọng ờ, phá đảo được hiền nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giới thời thiên tử á à, thấy đến giới thời thiên tử ra đường nít có hay không nhớ ủng hộ đến giới thời thiên tử hiền nếu như như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận ông phạt đợi chừng nào ngài thiên tử nhận ông phạt lúc cái chuyện đó như thần nói tên cũng không có muộn nhưng như ngài thiên tử chính thức là đến giới thoại thiên tử thiên giới tới chuyện đó ngài thiên tử sẽ nhận ông phạt mang tên thiên tử nghe số trời là thiên tử nghe đừng đợi tên nghe tôi đi thiên tử ngăn ngàn không tin nhớ like chia sẻ ủng hộ đến giới thoại thiên tử á Nhớ ủng hộ đến giới thoại thiên tử ai à, là fan một của đinh gia thọ lệ thiên tử sinh hỏi bệnh luận nó tự nhiên thấy đinh gia thọ lợi ra đinh gia thọ lợi thiên tử ra đồ nít có hay không nhớ họ kênh đinh gia thọ lợi thiên tử ngân hiền cảm ơn youtube đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn facebook đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn cộng đồng mạng đã hồ kênh của đinh gia thọ lợi thiên tử cảm ơn nhiều không biết chơi cái con game trong ờ, phòng điều hủ này có phá đảo được không mọi người ờ, nghĩ mình có phá đảo được không nhớ bình luận mọi người ờ, nhớ bình luận nghe coi thử là mình có phá đảo được cái con trong phòng điều hủ này không nghe đây là dân phòng điều hủ tháng 6 mà nhớ like chia sẻ ủng hộ đến gia thoại thiên tử nha Ồ, tôi hiểu ờ, rồi. Để khỏe, bạn hành động gì? À không, không phải nói anh chàng này mà là nói bạn đó dù bạn già hay trẻ lớn hay bé mình dây hay cường đối ừ, bạn biết mà chúng ta có thể trạng khác nhau nên bí quyết để khỏe mạnh cũng khác hãy tải ứng dụng Pulse by Prudential với tính năng kiểm tra sức khỏe phát triển trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp bạn hiểu rõ hiện trạng cơ thể thông qua bạn nhớ like chia sẻ ủng hộ tin nhé thờ lên thiên tử á à thái sinh nhân thuận lại là xin đổi ra ruộng nít chú heo không biết có bị uh, vi phạm hình ảnh không mình cũng biết nha hy vọng không nhớ like chia sẻ mọi đến gia thọ đi xin đổi hẹn cảm ơn youtube đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn không mất đã cho tôi nổi tiếng cảm ơn cộng đồng mạng đã ủng hộ kênh của đến gia thọ xin đổi cảm ơn nhiều Lũ Lucifer Mỹ Sen chính là ta, Tôn Ngộ Không chính là ta, Gia cái Luận chính là ta, Bruno Ông chính là ta, Lưu Sơn Bá chính là ta, Giang năm chính là ta, Chỉnh Lên Thanh Dương chính là ta, Đinh Gia Thọ Thiên Đội Thiên Đội Hoàng Đế Thượng Tiên, Con trai lớn nhất của Ngọc Hoàng Thường Lá cho đầu Hoàng, nhớ like, chia sẻ, rồi đăng ký kênh là ủng hộ kênh để giúp cho đến Gia Thọ Thiên Đội sớm nhận quà khen. Ai là fan mộ của Đinh Gia Thọ Thiên tử xin hỏi bình luận lấy tiền. thái Đinh Gia Thọ Thiên Đội nói có hay không? Nhớ like, chia sẻ ủng hộ đến Gia Thọ Thiên Đội thôi hẹn gặp mọi người, hẹn gặp người dân của Tân Sơn ừ, bye bye nha